Một điều nữa mà mọi người phải biết Có một thứ gọi là tỷ lệ nợ trên GDP Khi mà sự sụp đổ xảy ra tháng 3 năm 2020 Nợ thì tăng mà GDP tổng sản phẩm quốc nội thì giảm Nó đã xảy ra trong suốt chiều dài lịch sử Đây không phải là lần đầu tiên cái sự kiện này diễn ra Và Ngân hàng Dự trữ Liên bang Fed nó là một cái tổ chức cộng đồng Nhưng mà nó không bao giờ nói cho bạn điều đó Hãy nghe cho đến cuối của cái video này cái điều mà tôi nói á, đó là sự kết thúc của đế quốc Mỹ tại sao vì nó là sự xảy ra với sự kết thúc của đế chế La Mã trước đây sự kết thúc của đế chế La Mã xảy ra khi mà những cái nhà lãnh đạo ở Rome á, họ gỡ bỏ cái đồng tiền của mình họ gỡ bỏ cái đồng tiền của họ đang có họ lấy tiền vàng bạc và gộp chúng lại làm tan chảy nó họ làm tất cả những cái điều ngớ ngẩn đó và họ còn chiến đấu những cái cuộc chiến mà bạn biết đấy, chúng ta luôn phải chiến đấu với những cuộc chiến mà mình không đủ khả năng và họ bắt đầu đánh thuế công nhân trở lại thời La Mã thì công nhân là nông dân hoặc là địa chủ vì vậy chính phủ là những cái kẻ những cái kẻ mà họ cứ chăm chăm đánh thuế những cái thứ nhảm nhí đó của công nhân và nhân viên thôi và họ sẽ hỏi tại sao chúng tôi phải làm việc bởi vì họ biết họ phải tiếp tục đưa tiền của mình cho chính phủ và bị chính phủ gọi đi xây thêm những cái như là đấu trường La Mã gọi là Colosseum khổng lồ ở trong đó cho sư tử ăn thịt người người và người đánh nhau và những cái thứ khác bạn biết hôm nay chúng ta có gì chúng ta có Super Bowl và những cái trận đấu điên cuồng mọi thứ nó giống nhau ngân hàng dự trữ liên bang của chúng ta thì và họ và chính phủ thì làm đồng cho đô la bị rối tung lên vì vậy họ phải tìm cách giữ cho mọi người hạnh phúc nên in tiền in nhiều tiền hơn và mọi người thì nó ôi trời ơi bạn biết đó vì đóng cửa nền kinh tế nên nó rất là tệ nên phải in tiền để đưa cho mọi người và những cái thứ lằng nhằng khác nữa chỉ cần nhớ rằng tiền nó đến từ sản xuất nếu mà đưa tiền cho người mọi người mà không sản xuất hàng hóa nó sẽ bị mất cân bằng và nhưng mà đưa tiền để chúng ta không nổi loạn và đó là những gì xảy ra trong quá khứ và đó là lý do tại sao tôi nói đó là sự kết thúc của đế quốc mỹ vì đồng tiền bị sụp đổ cái cơ bản nhất á, bạn phải lấy tiền không bạn có lấy tiền không chắc chắn rồi nhưng mà ý của tôi nói á, là đừng có đối đầu với chính phủ đừng đối đầu với fed đừng đối đầu với những cái luật lệ chính sách nếu họ đưa cho chúng ta 1.000 đô tôi vẫn sẽ nhận lấy nó nhưng tôi sẽ chuyển nó sang vàng bạc hoặc là bitcoin bạn phải thông minh hơn chính phủ cái đó cái điều đó nó không khó để làm đâu và tất cả những thứ này nó chỉ là một phần nhỏ của những thứ đang diễn ra bây giờ thôi bạn biết đấy khi Fed nói đến cái việc á, mà kích thích nền kinh tế mọi người nghĩ rằng họ sẽ giàu hơn vì họ được chỗ tiền đấy miễn phí họ nhận được thông qua quỹ BlackRock và nó đi thẳng vào Wall Street nhưng mà những người sở hữu Facebook, Amazon á, họ mới là những người giàu hơn còn những người mà có lương cơ bản á chúng ta sẽ biến thành zombie thành những con zombie những cái người mà cấp quản lý trở xuống á, sẽ bị phá sản giống như Boeing còn phá sản du lịch cũng phá sản Fed và Wall Street thì tiếp tục chống đỡ cho những cái điều này đó và tôi đã nói với thế hệ trẻ nhiều lần rồi bạn có nhiều sức mạnh hơn ngày hôm nay với cái điện thoại iPhone hơn là những gì chúng tôi có trong lịch sử bạn biết hay iPhone nó có từ khoảng năm 2007 hay 209 gì đó và bạn đang có rất nhiều sức mạnh để trở thành những doanh nhân tuyệt vời nhất thế giới có rất nhiều thứ tốt đẹp vẫn xảy ra ngoại trừ việc các bạn muốn đi đến trường và được dạy bởi những giáo viên giống như cha nghèo của tôi họ là người tốt nhưng mà họ không có một thứ trong cái tiếng Tây Ban Nha nó gọi là uh, no console no console và ngân hàng Fed á, là một cái tổ chức thứ ba nhưng mà họ không nói với bạn những cái điều mà đang diễn ra này và khi mà tôi học những điều này năm 25 tuổi càng học nhiều tôi càng thấy mình cần phải đi tắm vì có quá nhiều cái sự dối trá khi mà thị trường sụp đổ tháng 3 năm 2020 chỉ duy nhất 16% giáo viên, lính cứu hỏa và cảnh sát là có lương hưu thôi à, và họ chỉ được có 16 đô la trên 100 đô la của họ và bây giờ thậm chí nó còn giảm xuống còn có 6 đô họ phá sản nhưng họ vẫn giữ cái số tiền đó họ vẫn thích có lương cơ bản vì thế bên kia họ in nhiều tiền hơn để mang cho những người mà không thể đi làm việc trong cái thời kỳ này để họ thoát khỏi cái điều này thoát khỏi cái trách nhiệm về lương hưu á ý tôi là họ đưa tiền cho bạn á và họ trốn cái trách nhiệm về lương hưu của bạn bạn biết không tôi đã nói với thế hệ trẻ rồi chiếc iphone nó sẽ giúp bạn trở thành một doanh nhân và bạn không cần một công việc an toàn không có gì sai với điều này cả nhưng mà bạn chỉ đơn giản là không cần nó thôi bạn không cần lương cơ bản bạn không cần tiền lương bạn có thể tự thoát khỏi cái tiền lương đó bạn tự do bạn không cần tiền lương bạn tự kiếm nó cho mình nó rất là khác và một điều quan trọng nữa mọi người phải biết đó là tỷ lệ nợ trên GDP mọi thứ sụp đổ tháng 3 năm 2020 á, nợ thì tăng lên và GDP thì giảm chúng ta sản xuất ít hơn nhưng mà nợ của chúng ta thì tăng lên rất là nhiều và GDP giảm thì khi mà dịch Corona nó quay lại thêm một lần nữa thì tôi nghĩ là chúng ta sẽ phá sản khi mà cái tỷ lệ nợ trên GDP nó vượt quá 90% á chúng ta sẽ phá sản thật ra hôm nay cái tỷ lệ đó là 115 phần trăm ở Mỹ rồi nên chúng ta đã phá sản rồi chứ không phải là không đâu nên cái lương cơ bản á, nó chẳng có ý nghĩa gì khác cả và giống hệt như Roman ngày trước những thứ trả cho những người trong đấu trường á, hay là những cái trận Super Bowl ngày hôm nay á nó giống hệt nhau nó không có gì khác cả và họ còn sợ cái gọi là giảm phát nữa bởi vì giảm phát nó làm cho mọi người rất là lo lắng và họ đưa ra cái gọi là nới lỏng định lượng nó có nghĩa là in thêm nhiều tiền đó đã xảy ra từ những năm 1930 rồi cái ông Ben Bernanke ấy là ông mà nghĩ đó ông sẽ copy lại hết những cái điều mà xảy ra năm 1930 và sau đó họ quyết định là giảm lãi suất về bằng không đó là ý nghĩa của việc in thân tiền họ sẽ chẳng trả cho bạn điều gì hết bạn lãi suất bằng không bạn gửi tiền vào ngân hàng bạn còn phải trả phí nhưng mà mọi người cứ tiếp tục nói con mình hãy đi đến trường làm việc chăm chỉ rồi sao rồi tiết kiệm tiết kiệm tiết kiệm tiết kiệm bạn cứ tiết kiệm đến khi bạn tổn thương nếu như là một doanh nhân bạn phải nghĩ ra ngoài cái hộp đó tôi nói lại một lần nữa cái iphone của bạn nó cho bạn rất là nhiều sức mạnh tôi đã nói chuyện với một chàng trai trẻ và cậu ta chỉ mới có 19 tuổi thôi và chào cậu ta thì muốn tôi gọi điện để nói cậu ta là hãy quay trở lại trường học đi hãy học tiếp đi mà cậu ta nói tôi biết là cậu ta kiếm được khoảng 12 đô một tháng cho một người đăng ký và cậu ta có khoảng 6.000 hay là 7.000 người đăng ký thì một tháng à, cậu ta kiếm được khoảng à, đâu đó là 72.000 đô một tháng và tôi gọi cho cha cậu ta và tôi nói là tôi ghét phải nói điều này nhưng mà con của cậu nó đang rất là tốt nó đang rất là ngon lành ấy đó tôi đã xem CNBC à, sáng nay và cái tổ chức ờ, đó trên cái video đó có một anh chàng tên là Jim Grant và anh ta giải thích chính xác những điều mà tôi đang nói với các bạn họ không thể tiếp tục in thêm tiền như thế này được nữa thế là CNBC hỏi lại chúng ta nên làm gì anh ta nói hãy mua vàng và bạc đi nó sẽ phá hủy đồng đô la và một anh chàng khác tên là John Kennan à, anh chàng này là ôi cái ý tưởng đấy nó cũ quá rồi bạn biết không tôi thấy vàng bạc á nó đã ở đây từ rất lâu rồi giống như chúa tạo ra vậy lúc mà Chúa sinh ra trên trái đất này vàng bạc đã có rồi còn Bitcoin nó sẽ là cái sự thay thế tiếp theo nên thế hệ của các bạn á hãy thoát khỏi những tin tức truyền thông hiện nay đi hãy nghĩ cho bản thân mình đừng có nghĩ theo cái hướng mà truyền thông nói với bạn nữa ok nhớ like share và giúp bạn chia sẻ video xin chào và hẹn gặp lại sự sụp đổ làm cho người giàu trở nên giàu có hơn vì vậy nếu bạn muốn giàu nhanh chóng tôi thích sự sụp đổ tôi luôn đầu tư một người trong cuộc và đối với người bình thường hiểu biết ít thì bảo rằng đây là không phải là đầu tư không không phải là như vậy khi mọi người nói với tôi thay đổi cuộc sống như thế nào tôi bảo bạn hãy thay đổi từ ngữ bên trong đầu mình tôi không đi đến trường bởi vì trường học không dạy cho bạn điều gì về tiền cả tôi cũng không kiếm một công việc bởi vì nếu mà có một công việc tôi sẽ là nhân viên và nhân và phải đóng thuế còn tôi thì không đóng thuế và tôi cũng không tiết kiệm tiền tôi dùng nợ để giàu có hơn và tôi không đầu tư vào thị trường chứng khoán đó là lý do tại sao tôi giàu